Chào mừng uh, quý bạn đến với kênh uh, video của Điện Máy Cường Linh hôm nay chúng tôi xin uh, uh, test thử cái uh, máy tách hạt ngô mini gia đình Cho quý bạn cùng xem cái uh, hiệu quả của nó Đây chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ngô Ngô này thì uh, được hai nắng rồi đây Ngô thì rất là đều, hạt như này Hạt ngô, hạt bắp rất là đều ở đây Đấy, cảm giác nó vẫn đang hơi hơi ẩm ẩm tay Đấy. Còn đây là máy tách hạt ngô của chúng ta Đấy, máy có cần số điều chỉnh ngô to ngô bé này Đấy, cái phễu đổ vào của nó ở đây đấy với cái máy này chúng ta có thể là ờ, không cần bỏ từng bắp mà chúng ta bỏ một loạt luôn cũng được không cần phải đút từng bắp đấy motor chạy điện một pha này còn ở đây là cái chỗ để ra bắp đang ngủ đây đấy sau chúng tôi sẽ tiến hành à, cắm thử máy lên cho à, quý bạn cùng xem này đây chúng tôi đang chuẩn bị ra điện đây đấy, cắm điện chạy thử một pha đây phơi chưa được nắng lắm đang còn hơi tươi Đấy. còn ờ, đây những cái ờ, cồi ngô ra à, rất là sạch này còn ờ, chỗ nào còn dư dư một hai hạt như thế này thì chúng ta sử dụng tay chúng ta tách bẻ hải sang như này đấy rất là sạch đấy làm rất là nhanh Chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến ờ, quý các bạn Cái ờ, máy tách hạt ngô, máy tẻ ngô Dành cho gia đình, dành cho hộ gia đình Máy tách hạt ngô, máy tẻ ngô mini Thì với cái việc chế biến ngô và hay miền Nam gọi là bắp ấy Mà ví dụ lúc chúng ta thu hoạch về Đấy, chúng ta bóc vỏ và sử dụng <clears throat> phơi khô Thế sau đó chúng ta tách hạt ra để làm thức ăn chăn nuôi to gà cho vịt uh, cho lợn và cái công việc uh, tách hạt ngô bằng tay hoặc là uh, ngày xưa thì hay bỏ vào cái bao tải để chúng ta là cái que gỗ chúng ta đập thì hạt ngô nó vung ra thì sẽ rất là mất thời gian cũng là công sức thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến uh, quý bạn cái uh, máy uh, tách hạt ngô chạy bằng điện gia đình thì với cái máy này thì bất cứ nhà nào cũng có thể sắm được với giá thành rất là rẻ chỉ có tầm khoảng hơn 2 triệu một tí thôi khoảng 2 triệu 3 2 triệu 4 một máy à, rất là tiện lợi gọn nhẹ mà chúng ta có thể ờ, tiết kiệm được rất là nhiều công sức thì ờ, sau đây tôi sẽ giới thiệu qua chi tiết máy này thì ờ, máy đầu tiên là cái phần động cơ máy này thì là motor một ký mốt đấy motor một ký mốt chạy điện một pha điện gia đình à, đấy còn khung máy khung máy thì làm hoàn toàn bằng thép được sơn màu xanh nữa này sơn này là sơn tĩnh điện sơn chống rỉ này đấy à, phần đây là phần chân của máy này chân đấy cũng là hoàn toàn bằng thép V như này đấy ừ đây cái dây cái phụ truyền động của máy truyền động của máy thì sử dụng ờ, một dây của loa như này đấy dây của loa sẽ sử dụng bản A đấy 710 à, ờ, ờ, sử dụng buly đây buly truyền động này đấy máy thì thiết kế cũng rất là đơn giản thôi ở chỗ cái động cơ của máy này có buly dây ra dây qua dây cu loa thì nó sẽ kết nối với cái buly trên này là cái trục của máy đây cái trục của máy là gồm có một cái ống bằng thép to như này và ở trên ống thép có hàn các thanh xoắn bằng thép 6 đấy có hàn bằng các thanh chắn bằng thép 6 này thì lúc chúng ta bỏ hạt ngô vào và ở bên hông này thì nó có hàn thêm một thanh thép 6 bên hông này nữa thì lúc chúng ta bỏ ngô vào thì máy nó quay thì ờ, nó sẽ đập quả ngô này vào cái thanh này đấy thì nó sẽ cái hạt ngô nó sẽ bị văng ra nó sẽ rơi xuống dưới đấy thì ờ, nó sẽ chảy ra đây cái hạt ngô nó sẽ chảy ra phía bên này đây cái hạt ngô nó sẽ chảy ra đây còn cái, cái phần bẻ ngô nó sẽ theo cái đường ống nó đi ra qua đây đấy nó đi ra đây là cái phần bẹ ngô nó đi ra đây còn ở phía trên nắp của máy bên trên nắp của máy thì có cái cần điều khiển đây có cái cần điều khiển để chỉnh ờ, ngô to ngô bé chúng ta sử dụng ngô ở đây đấy ép càng ép xuống thì là càng sử dụng cho ngô nhỏ đây đấy càng ép xuống thì sử dụng cho ngô nhỏ <coughs> đằng trước này là cái phễu của máy đây, phễu của máy nhìn cũng khá là rộng với cái máy này chúng ta có thể ờ, đổ đổ từ trên xuống này mà không phải bỏ từng bông không phải bỏ từng bóc ngô vào ta có thể đổ vào tiếp vào bên trong luôn đấy, đổ vào máng này nó làm rất là nhanh đấy, đổ vào máng này đấy, sau cái đổ xong ví dụ như mà ngô mà còn sót một ít nữa thì chúng ta có thể là bỏ lại một lần nữa hoặc là chúng ta sử dụng tay chúng ta tách như, uh, bẻ những cái uh, hạt ngô còn sót lại ra đấy làm tiết kiệm được công sức rất là nhiều với cái máy tách hạt ngô này thì một giờ chúng ta có thể à, tách được từ 3 tạ đến một tạ rất là nhanh đấy khoảng từ 3 đến 4 tạ ngô rất là nhanh cứ xúc ngô đổ vào trực tiếp làm cũng rất là nhanh máy thì à, cái này cũng là hoàn toàn bằng thép hết đấy đây, được à, in được dập nổi rất là đẹp máy thì chạy điện gia đình một pha 220V thôi đấy cho nên là phù hợp với tất cả các uh, địa hình uh, các, các các gia đình của Việt Nam uh, còn ở phần chân đế của máy thì uh, nó có cải tiến là nó có đục uh, sẵn uh, nó có làm cái thanh này nó dài này đấy cái khoảng cách này nó lớn đấy thì uh, trong quá trình chúng ta sử dụng 5 tháng 7 tháng thì đấy chúng ta dùng nhiều mà cái dây cu loa này nó bị nhão ra này thì chúng ta có thể nới lỏng hai con ốc này xuống đấy, chúng ta nới lỏng hai con ốc này ra chúng ta đẩy cái động cơ xuống để căng cái dây loa này ra đấy đảm bảo máy cho có công suất hoạt động ổn định cũng như là đảm bảo cái ờ, khả năng vận hành của máy đấy chúng ta chỉ cần lấy hai con ốc này ra chúng ta đẩy xuống thôi là nó tự động nó căng cái dây loa này ra sau đây tôi sẽ tiến hành ờ, bật máy lên cho các bạn cùng xem này đây máy sử dụng ờ, điện một pha thôi cắm điện trực tiếp như cắm cơm hay là cắm quạt bình thường của nhà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 Xin ờ, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn